phương giới cúng dường nhất thiết Phật Tôn Pháp chư Bồ Tát vô biên thanh văn chúng cập nhất thiết thanh hiền Duyên khởi quang minh đài xưng tinh tác Phật sự phổ huân chư chúng sinh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 mang giáo pháp bất tử tuyên dương khắp thế gian làm hạnh phúc cho muôn loài chúng sinh mở ra con đường giải thoát luân hồi sinh tử là một sự kiện đặc biệt hết sức ý nghĩa đối với nhân loại đức phật đã trải qua ba tăng kỳ kiếp thành bồ tát đạo tạo lập các công đức ba la mật xả mẫu thịt thân mạng vị hạnh phúc và an lạc cho chúng sinh để đầy đủ công đức đến đêm thứ bốn mươi chín dưới cội cây Bồ Đề. Ngài đã chiến thắng ma vương thành bậc chánh giác. Nay toàn thể tăng ni Phật tử chúng con vẫn theo sự chỉ dạy trên sư phụ thành tâm cung kính đối trước mười phương thường trụ tam bảo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 bậc à, như bhakti biết thương xót chúng sinh phát tâm bồ đề hành bồ tát đạo cầu thành phật quả phật bốn sư thích ca mâu trí tâm đảnh lễ hiện hướng dục lạc trang cảnh vô thường Giao chơi bốn phương thương đời đau khổ Nửa đêm vượt thành xuất gia tìm đạo Tóc xanh cắt bỏ núi tuyết tu hành Phật à, bốn à, xưa thích à, ca môn trí tâm đảnh lễ trí tuệ siêu việt cùng sự chuyên cần năm năm tâm sư học đạo chuyên cần y giáo chứng đạt tân thiền phi phi tưởng xứ phật à, bốn xứ thích ca mâu Chí tâm đảnh lễ khổ hành thẳng lắm âm thầm chuyên tu Hành thân cực khổ ngày ăn một hạt chỉ đầu hoặc mê Nước uống cùng thế chỉ vài giọt sương Mùa đông tuyết rơi ở ngoài trời lành Mùa hè nắng cháy ở bãi tha ma dùng gậy hoặc roi quất vào thân thể khổ hạnh tột cùng không ai sanh kịp phật à, bốn xưa à, à, thính ca môn chí tâm đảnh lễ bồ tát thọ bát trao sữa của nạn su già ta từ bỏ khổ hành cực đoan trở về con đường trung đạo thiền định tư duy quyết thành chánh nhà giác phật uh, à, bốn à, sư thích à, ca tâm đảnh lễ Bó cỏ cu sa kết thành tỏa báu Phát lời thế nguyện Dù máu khô cạn chỉ còn gân xương Quyết không rời bỏ tòa cỏ cu sa nếu chưa đắc thành quả Phật tôi à, thường Phật à, buồn à, xưa thích ca mâu ni chí tâm đảnh lễ dưới cội bồ đề ở đêm bốn chín vừa qua cánh một hàng phục ba quân chứng túc mạng mình thấy rõ chúng sinh trầm luân đau ờ, khổ phật là bốn à, sư thích à, ca mâu ni Chí tâm đảnh lễ dưới cội Bồ Đề ở đêm bốn chín Đến canh thứ hai chứng thiên nhàn mình thay khắp thế giới và các chúng sinh ở khắp mười phương không hề ngắn ngài Phật à, bốn xưa à, à, thích ca môn Chí tâm đảnh lễ dưới cội Bồ Đề ở đêm bốn chín Đến canh thứ ba thấy rõ sự khổ, nguyên nhân khổ đau và sự chấm dứt Cũng như con đường đưa đến diệt khổ thành tựu giác ngộ Giết hết phiền não ô nhiễm khổ đau chứng lậu tận minh Phật là bốn na sư thích ca mâu ni Chí tâm đảnh lễ dưới cội bồ đề cuối đêm bốn chín chân tính rạng người thấy ánh sao mai thành bồ đề đạo phật à, bốn xứ à, à, thích ca mâu Chí tâm đảnh lễ giáo pháp bất tử là tư thánh đế Thánh đạo tam ngành cứu vớt chúng sinh vượt qua biển khổ Phật, là à, bốn à, sư thích ca Chí tâm đảnh lễ hiện tòa đạo tràng xa bà giáo chủ Đạo sư ba cõi từ phú muốn loài Phật bốn sư thích ca mâu chư Tăng và đại chúng đồng quỳ gối tụng sám kỷ niệm Đức Phật thành đạo. Ngày đứng Phật như lai chứng đạo à, chúng chư thiên vui báo tin mừng trời người hoan hỷ tưng bừng à, từ đây giáo pháp vô cùng Wat rộng không đắm say lời dưỡng rất nồng cực hình khổ kiết thằng chính đây đào cả vĩnh hằng từ nay lâu. còn tận đáy buồn nhớ từ nối truyền pháp vương cất tiếng gọi hoa Tăng và đại chúng đồng khởi thân đứng dậy để đảnh lễ Phật. Chi tâm đảnh lễ ơi Nam Mô Phật bốn à, xứ à, đại chúng đồng an tọa vào tụng kinh. Bài kinh cách hỏi khi tròn pháp môn tu của bậc Bồ Tát hiền già tôi muốn sống vàng hạnh trong pháp luật này được nói vậy này các tỷ kheo uất đầu lắm phất nói với ta này tôn già hãy sống này các tỳ kheo Oh. tuần thử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 vì sự mong cầu trí thiện tìm cầu vô thường tối thắng mà ngài đã dũng mãnh tinh tấn không mệt mỏi thực hành để hướng đến trí thiện chân lý tuyệt đối chúng con học được từ ngài tâm chuyên nhất nương tựa bậc thầy tinh tấn tu tập các pháp mà bậc thầy chỉ dạy chỉ khi thực hành rốt ráo các pháp đó rồi mà không mang đến giải thoát thì từ bỏ đi tìm nơi khác với lòng đài từ bi, Ngài đã thực hành rốt ráo các pháp ngoài đạo nhưng không mang đến giải thoát. Mục đích là để chỉ cho chúng sinh thấy tất cả các pháp của ngoài đạo không mang đến giải thoát, không nên tin và thực hành theo. Đức Thế Tôn là tấm gương tinh tấn sáng ngời cho chúng sinh noi theo. Chúng con ngày nay được thực hành giáo pháp nhiệm màu,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 归。